chư tăng khởi thân hướng về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 theo lời thỉnh cầu của chúng con và ủng hộ cho chúng con. Kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng, các đức hộ pháp, bảo Hộ đa, quý Phật tử, thiện nam tín nữ đã phát nguyện xả thí tình tài tịnh vật, thành tâm sắm sửa trai nghi phẩm vật và tác phúc cúng dường lên tam bảo. Bạch thỉnh chư thân chúng con tác lễ trai đàn chuẩn tế, phổ thí hồi hướng công đức này cho hết thảy các chúng. Chư thiên, chư tiên, quỷ thần và xoa la sát. Atula, các chúng hữu duyên với chư tăng ni Phật tử của chùa đã bạch tỉnh về pháp đàn. Cùng các chúng quỷ có tội phá diệt tam bảo, phá diệt Phật Pháp, chửi rủa ác khẩu với bậc chân tu, các chúng vong linh quỷ thần do nhân dân Phật tử đã bạch thỉnh tại nhà, xin được về chùa giữ pháp đàn. Các vong linh chết do mắc Covid-19 tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Các chúng quỷ hành bệnh Covid-19, các vong linh đã bỏ mạng trong các cuộc chiến tranh, được thờ phụng trên đền thờ anh hùng liệt sĩ chùa Ba Vàng. Các chúng vong linh đã phát tâm Bồ Đề đang tu tập tại chùa, cùng các chúng hữu duyên với Pháp đàn, các chúng vong linh, nhiều đời nhiều kiếp, đã tạo ác nghiệp, vô ơn, bất kính với Tam Bảo, với Sư Trưởng, trộm cắp tài sản của Tam Bảo, gây tạo ác nghiệp với Tam Bảo, cùng các chúng vong linh oan gia trái chủ, tác động trên ốm bệnh nặng sắp khi chết. Tất cả các chúng hôm nay có duyên với Pháp hội. Giờ này chúng con xin nương oai lực Bồ Đề của mười phương chư Phật, oai đức Tam Bảo, oai đức trên Sư Phụ, tịnh đức chúng Tăng, thỉnh tất cả các chúng vừa kể trên đồng vương tập về đàn tràng để thọ nhận phần vật thực hiến cúng và phúc báu phát sinh từ lòng thành kính cúng dường của quý Phật tử thiện nam tín nữ. Giờ này mời toàn thể đại chúng cùng hướng tâm về đàn tràng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 quý Phật tử dừng hương hoa thỉnh tôi thắng quang minh từ tài vương như lai tuyên nói diệu con lường sư vì khanh hy sanh hoang sợ diệm cầu lời sấm báo hòa ương cúi đầu khẩn cầu thứ giáo chú hưng từ tế vực cách lời sanh xưa nay hành trì thêm vần dùng pháp thành cùng đi dài thoát trường Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát Nam mô Diện Nhiên Vương Bồ Tát Ma Tát